thì lấy mồi thì à, sáng mình đi à, lấy mồi về đó mình làm mồi khoảng chừng tiếng đồng hồ cái tiếng à, tiếng đầu mình chờ cái nước im lặng là mình thả nếu mình thả thì có nước có nước thì khoảng tiếng và mới kéo còn có nước thì nửa tiếng mồi con tôm đó là trùng nước á với tép tép là nó đúng là tôm mà nó nó phá sử dụng hơn là mấy cái mồi kia cái trời nắng này nè mình thả mấy cái chỗ sâu tôm thì thường ra ăn hơn còn trời mát lại á, dịu dịu trời à, mát là phải thả mấy chỗ cạn tôm thì nó thường tập trung ở những cái hòn đá rồi ống cầu rồi nó phải tháng chín chín là cái mùa tôm nó nhiều nó đúng là mình đi làm mà xài là cái lúc mà sóng gió thôi lúc mà khi ông mưa với mà không sóng gió đó mình vô bờ không kịp á thì cũng có chìm thì bữa à, mà nó trốn rồi bán thì cũng được triệu năm mươi trăm hai ba trăm cũng chừng